Mến chào à, quý chị à, và các bạn đã quay trở lại với kênh à, Trồng Sa thuộc sắp Cà Mau ha. Hôm nay gia đình ông anh tổ chức đám gả cho cháu thì mấy anh em lại bữa nhóm họ rồi có làm món thịt nướng thôi hồi cái hồi Vinh ra ngoài này cũng đi thì mình chia sẻ đến anh chị cô chú một xíu ha à, ờ, đằng kia thì đang, ờ, đang ra thịt heo thì ờ, theo phong tục mình uh, đắp uh, mì tây thì mình có làm heo uh, quý cô chú anh chị để để khách nè này uh, hơi hơi về tối chút ông này chắc ông thợ nấu đây quá ông đâu ông ông này ông thợ nấu đây phải không <laughs> chết luôn rồi thợ nấu rồi chủ nhà chủ nhà đang ờ, ra thịt ờ, anh chị đó này là thịt heo ha quay chó có quay chó rồi nó xấu quá ở đây là mấy cô mấy chị đang à, làm à, heo người mỗi người một việc đó rồi à, cạo chả mà cô đang đang cạo chả à, chị ờ, chốt tao trả đi con dạ dạ quay dạ, quay tao trả đi mày kêu mà con dây lại dạ dạ dạ, dạ còn dạ, để linh đang à, cạo chả nè chả này chắc là làm lẩu á cạo chả xong rồi dạ quay quay đang à, đang đang làm khỏi người cái gì rồi để mình đi ra ngoài kia nha ngoài kia ngoài xa xa ngoài kia coi mấy anh kia đang ờ, nướng thịt như thế nào rồi nha rồi, mời à, quý anh chị và các bạn theo tôi nha rồi mình đi ra đây nha anh chị <laughs> gấp mấy bản ra ông nội <laughs> nhét gì chỗ này dạ mọi ơi dạ, dạ, bành bành ra đây bành ra đút vô ơi dài quá đút được không <laughs> vô rồi có nhát đâu có bành đâu để cái vô luôn à để cho tụi nghe này nữa sao nữa hả cái này à, cái này là gì anh ông đang nướng gì ờ, lá, lá lá rừng hả rừng heo phải không ừ. Ờ. còn ờ, cái này thịt thân phải không ừ. không có thịt thân lá rừng không à dạ, ăn mấy món độc độc không rồi rồi dồn ra cắt khúc rồi dồn vô nữa mày nắm lại rồi trên chứ phải có hành hành ờ, dồn vô thì nó ngon lì quá rồi để lên đây cặp đây luôn anh ấy khói ngồi nghi ngút luôn trời ơi quá trời luôn sáng nay làm gì trên vậy đừng có cháy làm vậy đó, ờ, khán giả đang chờ đợi ờ, món <laughs> lá rừng nướng nói chung là toàn đồ nướng ăn kiểu này là mấy đã nè có dịch đó hay à, dịch sim mấy anh đang à, làm à, đang nướng thịt ở bên đó là quý cô chủ à, thịt à, thân rồi thịt rừng heo á mới vừa làm ra xong rồi à, đang nướng để chuẩn bị à, lay gai đó. quá tài cái ờ, cái này rồi thơm coi nè trời ngon thấy khủng khiếp trả đây trả đây này bỏ lại chuối vô đừng bớt cháy phải không mở ừ. nhiều cháy quá trời cháy cháy khét quá đông hơn <laughs> chặt cái chuối đốt vô đang qua cho nó đã ừ. còn sáng buổi sáng này có này xương xương hơn là cũng ấm rồi <laughs> ha có gì mà đâu có gì à, mà mà sáng làm lại gai vậy thôi sáng làm sáng mày món à, <laughs> à, thân heo rồi nó dừng này kia các thứ nướng lên gai vậy được nó gì lửa cháy nó cháy trời ơi ấy kìa trong khác lửa cháy kìa ấy kia trời ơi xả nữa rồi mày ăn thử rồi biết <coughs> vừa chọn kiếm cái cục gạch nó đang chai cục gạch nó đang chạy qua chạy qua rồi thấm quá à. ba cái dầu mở mở nhiễu mỡ nó nhiễu nó cháy nó chứ chịu quá nãy kêu nước kêu đem đốt cái đống củi đỏ đám nướng rồi cãi không thôi thôi thôi thôi vậy đi ừ đây ở đây bao la luôn nè trời ơi phong cảnh này nó mát mẻ rồi coi nè vườn chuối đó vườn chuối gì đây mà đem bàn nghe chị đây cắt cắt thử cái miếng đó này máu quá À, chưa chín à, chưa chưa phải trẻ trẻ ra cái năm rồi trẻ trẻ ra cho nó mỏng chưa có chín gì chưa hơi thôi cho nó mau khô khô khô <coughs> nó dừng nó gì ăn mới ngon nó sẽ ừ. ăn uống gì đó đang đang đang ăn máu không ai làm làm hồi tao mày vợ cái chợ cái này đi về đang á nghìn nghìn mở giọt chơi em thôi anh đâu biết anh đưa á trong nhà mà ông chủ đây ông chủ nhà ừ, đây nhà. À, ra bốn dọn heo con này tôi chuẩn bị ra này <laughs> đi vô mấy này đủ mấy vô mà nó nó lụm ra này hết thì sao đi vô mà này không à, tình con coi à, mà hồi sáng tới bây giờ đó đó trời ở giấc này mà chiếu manh đi chạy chiếu manh đi chiếu bây giờ chiếu chiếu không chặt quá chú để xuống dạ đây luôn vậy ừ, ừ đây nè sạch nè trời ơi trời chỗ này con như bạn nè chuối là lót rồi ngồi luôn đó chuối là để sạch trời ơi là lý tưởng nè không chuối không đó anh muốn ăn chuối thì có chuối luôn nè ừ. chuối nhóc luôn trời ơi trời mùa, mùa chuối buồn nào buồn nấy hết không nội ơi dữ vậy chạy xíu này gọi bốn em về ngồi ghé dạ. tay coi cho bốn em đi cho bốn em cho bốn em bốn em nghe bà bốn bà bốn lên em nha ở đây à, hồi nè nãy à, có vẻ bắp chuối chút xíu là xử bắp chuối này nè trời ơi nó to và đùng cái nè nó ngon hết hồn chưa chút xíu nữa là trẻ bắp chuối này ra cặp với thịt đó chính là làm người cọc cây lấy cái cây lấy vị trước cái cây Nguyễn ơi rồi rồi rồi rồi mời quý cô chú anh ừ. chị à, cùng mình làm miếng thịt đó mới vừa nướng lấy ra luôn ôi trời ơi đã ừ. trời ơi vàng đó mà có chị trắng rồi hâm lên cho vàng đi quá ừ. ngon luôn à con này là quá chạy có mấy nào nãy vòng vòng có mấy nào nãy biết đâu ông dẫn làm nước mắm bóc luôn cáo lắm bóc luôn cái thê này chính hả chính rồi ừ, là trời lấy làm móng bữa trời chính đâu làm chậm gì vậy chắc được mé ớt không à bởi chuyện rồi ừ, ừ. mày vô mày xin cùng thịt ra đây chưa trời ơi đợi mấy mày câu quá trời chấm là chấm uh, miếng nước mắm nào đợi cha này nó cắt đại vô nhà nhào vô cắt đại cục ừ. cha mình cũng lại cha mình cũng này mình đỡ ra hết đâu chậm gãi quá hơi chậm gãi về chở nè ông nội ơi con đi đợi kinh đầu kiếp ơi đồ gì nhiều không lúc ờ, cái khúc xả ra luôn kìa chở quá xa không rồi, rồi chén đổ chén nước mắm luôn khỏi chấm luôn Diêm này đủ nó quậy dữ Thôi khỏi khỏi chấm mắm Cái này thơm xả lắm mà Đã chưa, ăn kiểu này đã ha Bữa nào cũng ăn kiểu này chứ đã Rồi giờ anh em đang nhập tiệc Tiếp em tiếp cho Cái con cá lớn này mà, mà, mà, mà, mà, mà, mà, mà, đi mà, đá ở đây thì à, mồi rất là nhiều hồi nãy à, mồi mới vừa nước ra nè rồi trường gắn gì tại sao đứt như vậy bị đứt hào nó làm độc rồi có nghe có chở chứ cái gì với à, bị chích dọc đường rồi bị chơi lén rồi anh Nam ơi cái gì quán quán ở trong cái cái đó vậy anh Nam Cái, uh, bánh, chè. Trời ơi bánh chè vậy đó hả Trời rồi Chứ lén rồi chứ mà chịu nữa tự nó làm anh Luôn ờ. Đọa phải không ừ. Lén phùng may với hổ mà nó vàng vàng đó Hổ dọa lấy này đó đang rồi. À, ngồi à, rồi. rồi. nó cạo à, thêm được bốn năm gắn chung gò cái gò cái nè Vậy ta ban bờ sáng bự ra đó, con vuông trọng đó. Như vậy là video mình chia sẻ đến nó quất thêm với con đạn ở dưới vuông lên con đạn trăm g đó. Quý cô chú anh chị và các bạn hãy không nó lấy nó nó luộc nó hầm đậu xanh cho một số gì nè. Cũng chừa gan gan gan hết. Nhận được video mới. Nó cũng cắt đúng gan đó à, xong nhận lại thằng chừa gan nó cái nhà gan dài gan dài.